Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh youtube của chúng tôi Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm đánh sóc dĩa mới nhất, hiện đại nhất năm 2021 Máy cảm ứng ống R6 Đặc điểm của máy này gọn nhẹ, anh em chỉ cần nhét máy này vào trong người Và kèm theo đó một bộ quân không tăng Anh em đến sòng bất cứ một sòng sới nào anh em chỉ cần luồn quân được vào Là anh em có thể làm chủ được sòng sới à bên mình thì có rất nhiều các loại máy ống máy cảm ứng ống ống đơn này ống 3 ống 4 mình sẽ thiết kế cho anh em khi anh em đến mua hàng mình sẽ tư vấn thiết kế cho anh em cái loại ống nào mà phù hợp nhất với anh em anh em dễ chơi nhất đối với anh em còn cái đặc điểm của cái bộ quân này là một bộ quân không tan anh em có thể thử 500 không bao giờ dính 500 nha anh em khi anh em đến mua hàng anh em có thể này 500 nha anh em dính nha hoàn toàn không dính quân hoàn toàn không tan bóc ra không thấy gì khi anh em đến mua hàng anh em có thể mang chén bát anh em đến thử vừa lòng anh em lấy hàng về cam kết bảo hành đổi trả khi máy xảy ra tình trạng lỗi để không phải chờ lâu bây giờ mình sẽ giới thiệu qua sản phẩm cho anh em xem luôn mình sẽ nhét nhét cái ống này vào trong người thôi đơn giản rồi nên chờ đến nhịp rung nha anh em chỉ cần 5 đến 3 giây thôi rồi chảnh rồi anh em ơi một cây chỉ cần 5 đến 10 giây thôi là anh em đã biết kết quả rồi rồi chặn nữa đây anh em ơi lẻ ba đen và nói thêm cái đặc tính của máy R6 này cho anh em biết nó có thể cách quân vị khoảng một mét rưỡi đổi lại nha anh em xa quá thì nó bắt không tới không chuẩn xác nha anh em nhưng mà nằm trong khoảng cách một mét rưỡi là anh em bao chính xác cho anh em anh em đến thử hàng mua hàng test hàng tôi sẽ test hàng cho anh em cảm thấy hài lòng anh em mới lấy về còn không anh em có thể đến tham khảo trực tiếp anh em trực tiếp kết bạn zalo số điện thoại này tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em nhé chào tạm biệt anh em